đây Nhờ đếm xong bà tiền không, nha không biết ờ, gì đâu bà cảm ơn mấy mình ừ, dạ. quân cái này là nhiều lắm rồi đó cái này là chắc là dạ. khoảng uh, ờ, cái uh, ờ, ốc ký 10 ngàn 10 ký thì uh, được có 100 ngàn triệu dạ. Ừ. thì trăm ký ừ. 10 triệu thì được tấn biết này là 10, đâu rồi. 10, uh, 10 như 15 triệu được tấn rưỡi Ủa này bắt là tấn rưỡi luôn mà buồn hết cắt banh cái cái, cái buồn đâu luôn ừ. <laughs> nè dạ. một triệu hai triệu ba triệu

mà cảm ơn tụi con nha cảm ơn mạnh thường quân giúp bà nha bà không có gì đâu bà chỉ có mười ngón tay đưa lên cảm ơn nha mấy con dạ con biết đọc rồi chưa con lớp 2 chắc biết đọc rồi phải không dạ ờ con đọc coi đọc đọc chú nghe ơi này nè đọc từ đây coi vía hai đã lớn vía hai rất thích làm người lớn để sử dụng mọi cách lúc đầu đi giày của mẹ cột buộc tóc theo kiểu của cô bé lại còn đeo túi sách và đồng hồ nữa nhưng mọi người nhìn bé và cười sau đó bé thử bếp nhà như mẹ vẽ quét nhà sạch tới nỗi bố phải ngạc nhiên ừ con gái của bố quét nhà sạch quá y như mẹ quét vậy rồi cái bên đây sách này giống cái này đâu tới con đọc nè con tới con đọc coi con đọc được không con tới ngọc lan kìa con đọc ơi con đọc coi, ờ đây đây mẹ đàng hoàng đi ừ. đang đánh dần đang đánh dần ra chưa ra chữ đó chưa chẩn chẩn. chẩn ờ à. rồi gì nữa bị trời học uh, cùng lớp 2 mà bé bên đây lại đọc uh, gành hơn bé bên kia mà tùy năng khiếu ha rồi <laughs> ờ, còn uh, cu này cu này thì chắc thua rồi quá mới lớp 1 à mới vô năm nay thôi vậy là chỉ là <laughs> dòng hình thôi <laughs> dạ à, thì bây giờ phước uh, sẽ uh, uh, trao cái phần hỗ trợ của quý mạnh thường quân à, dành hỗ trợ cho bốn bà cháu ở đây bốn bà cháu bà tư và như hôm trước á, thì phước tính về tính là sửa nhà à, như ờ, sửa nhà cho bà à, tính à, làm lại cái phần nền với lại à, dựng à, ton đồ lên lại à, tuy nhiên á, là do là cái chỗ này á nè như cô chú anh chị thấy là lúc trước bà chỉ ở tạm đây như hồi xưa giờ và không có đất đai gì hết và cái phần à, chỗ này là như là cái hầm bơm hay là cái hố bơm gì đó hồi xưa bởi vậy bên ờ, chính quyền địa phương họ cũng uh, họ tưởng xây gì đó bởi vì họ cũng không có quyền quyết định được họ phải làm giấy hôm qua thì họ có xuống rồi và làm giấy ờ, với bà là để uh, xin lên cấp trên là nói nhưng mà chắc cũng khoảng để vài tháng nữa tuy nhiên uh, bây giờ thì phước sẽ trao cho bà cái hỗ trợ trước và khi mà nếu mà chẳng hạn như uh, tới lúc đó chừng nào mà bên bển họ cho uh, chủ yếu là mình dừng thôi mình không có đọc mấy cái này dạ, nha yeah. Dạ. cái này nếu cần thiết thì mình chỉ có quét voi rồi lại dạ, thôi tại vì cái này uh, của cái phần ờ, của bên ờ, nhà nước mình không đụng tới còn mình chỉ dừng to tại chủ yếu là sợ mấy bé mưa nước, ngập rồi đó với lại tính nâng cái nhà vệ sinh lên nè chán đi lần trước cái phần này là do một những nhóm bạn ở dưới sóc trăng đây nè là cái bạn mà giới thiệu phước các bạn hãy tên hào à, cũng à, xin tiền của mạnh thường quân để làm nhưng mà chỉ được một ít thôi được có mới khúc này thôi còn khúc trong như cô chú anh chị ờ, thấy đó nó cũng vẫn còn cái phần nền cát không à bởi vậy ước ờ, tính làm liền luôn chán thêm nữa nhưng mà mình ờ, xin không được chưa biết là được hay không nữa phải đợi đợi vài tháng nữa và chỉ mới có làm giấy tờ thôi thì bây giờ thì Phước sẽ trao cái số tiền đó nha trước khi trao thì Phước sẽ đọc cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ cho bà à, để công bố rõ ràng chi tiết cho À, các mạnh thường quân hỗ trợ bà thì à, tổng cộng là có 41 à, mạnh thường quân hỗ trợ cho hoàn cảnh của ba bà cháu đây ừ. thì đầu tiên á là cô Mai ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu 350 ngàn đồng à, chị Mùa Xuân hỗ trợ 3 triệu cô chú Quang Khu ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu 3 em Nguyễn Thị Hồng Hoa hỗ trợ 500 ngàn đồng chị Nguyễn Kim Tiến hỗ trợ 500 ngàn đồng em A Tiền hỗ trợ 600 ngàn đồng em Đặng Tiết Thu hỗ trợ 100 ngàn em Bảo Long hỗ trợ 100 ngàn à, bạn Hà Thị Bích Thảo hỗ trợ 300 ngàn đồng em Ruby NG hỗ trợ 1 triệu bạn Lê hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Diệu Hiền hỗ trợ 100 ngàn đồng à, cô Trang ở Sài Gòn hỗ trợ 1 triệu bạn Mai Trâm hỗ trợ 100 ngàn đồng bạn Lily Nguyễn hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Bu hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Phan Thị Trà My hỗ trợ 100 ngàn đồng à, bạn Nguyễn Hữu Sang hỗ trợ 200 ngàn đồng chị Ngọc Diệp Lê hỗ trợ 500 000 đồng bạn Ngô Hoàng Sơn Lộc hỗ trợ 100 000 đồng em Diệu Đức hỗ trợ 500 000 đồng chú Phát hỗ trợ 200 000 đồng chị Hạnh ở Thị Sĩ hỗ trợ 1 triệu bạn Nguyễn Hoàng Di hỗ trợ 200 000 đồng bạn Linh Quang hỗ trợ 300 000 đồng em Thiện Chí hỗ trợ 300 000 đồng bạn Minh Ngọc hỗ trợ 50 000 đồng chị Phượng Minh hỗ trợ 300 000 đồng em Vân Inesto hỗ trợ 1 triệu một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 01253 hỗ trợ 100 000 đồng bạn Thị Dung hay là Thủy Dung gì đó Thí Dung gì đó hỗ trợ 200.000 đồng bạn Lê Quý Hồng hỗ trợ 500.000 đồng chị Thí Phượng hay là Thủy Phượng hay là Thí Phương gì đó hỗ trợ 300.000 đồng à, bạn heo con lon ton hỗ trợ 500.000 đồng em Phạm My hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nhân Đức hỗ trợ 500.000 đồng em Ngô Hồng Ngọc Hân hỗ trợ 300.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 145305 hỗ trợ 50.000 đồng chị Thí Phạm hay là Thủy Phạm gì đó hỗ trợ 300.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 230701 hỗ trợ 200.000 đồng à, một mạnh thường quân ẩn danh cuối có số ghét cuối là 094041 hỗ trợ 200.000 đồng thì tổng cái số tiền à, con nhận được là 20 triệu 650.000 đồng thì à, con tính sửa nhà cho bà bởi vì con tính xin thêm nữa tuy ừ. nhiên bây giờ là mình chưa có sửa được tại con tính dự trù gán xin ừ. được cỡ ba mấy triệu là ừ. xin thêm một người mấy triệu nữa để hỗ trợ cho bà tuy nhiên là giờ không được thì thôi cái số tiền này thì giờ mình à, sẽ trao cho bà để trang trải à, học hành à, cho mấy bé với lại à, sau khi con trao xong à, con cũng dặn bà luôn là con sẽ không có quen biết ai dạ. và khi con về thì ở đây bà tin tưởng ai nhất bà gửi cho người ừ. đó à, yeah. lâu dạ. lâu mình lấy 500 à, hay là một triệu à, mình xài dính dính yeah. Ừ. còn chẳng hạn như khi hai ba tháng nữa à, hai à, ba tháng nữa nếu ừ. mà có cái có bên chính quyền nó họ họ cho sửa nhà được yeah. Dạ. cái số tiền mình còn dư ở đây yeah. Dạ. chẳng hạn như khi bên con cũng được mớ nữa thì mình nếu bà muốn sửa thì uh, con về con xin thêm yeah. Ừ. sửa được thì mình hùng vô tại yeah. con cũng không hứa là yeah. có thể cho sửa được hết tại vì uh, bây giờ con đã trao cho bà hết rồi yeah. bà hiểu không yeah bây giờ bà nói con nghe bây giờ mấy cậu mấy chú giúp bà đó bây giờ bà không có biết giúp nói gì bây giờ bà biết chúc cho mấy đứa con mấy đứa cháu làm ăn được may mắn đi mẹ khỏe mạnh đi con nha yeah, dạ, yeah. Dạ. rồi bà cảm ơn giúp bà được cảm gì đó thì, bà dạ, cảm, cảm ơn, ơn à, mạnh thường quân ừ. con thì chủ yếu là cái yeah. con nói thôi bà, bà cảm ơn mạnh thường quân rồi cảm ơn các mấy chú mấy cậu rồi yeah. giúp bà đó bà cảm ơn yeah. À. bà chúc phúc cho hết dạ. nghe con hen cái người mà cảm ơn đây cảm ơn hào dạ. á là do hào nó nói ờ, giới thiệu cái ừ. hoàn cảnh nó chỉ cái hoàn cảnh của bà cho con ở ừ, đây khóc quá rồi ờ bộ đồ ở đây là bữa hổm là của chị của thiên chỉ gửi ờ, nè gửi nè mấy đồ nó cũng đồ đồ nó nữa nó đẹp đẹp nó mấy gì hả mặc đâu mãi ơi để đi chùa đi đâu chơi à, hả mặc nó ba bé đều mặt sáng láng như nãy cô chú ừ. anh chị thấy đọc chữ được có bé đọc chữ rất là gành luôn nha à. gán ăn học tại vì con bây giờ biết... bữa nay mình có tiền rồi đó thì mình đi đóng tiền học cho mấy bé dạ, đóng tiền học với mua uh, bảo hiểm cho nó chứ à, rồi à, đúng rồi đó rồi uh, bà nói cho con nghe hồi hồi ổng mất đó bà còn nội đã chút đỉnh dạ. bà trả cho anh ta đúng rồi, từ từ đi, đi con hang dạ, đúng rồi. Đó, ờ, mình để cũng một phần nào lợi dạ, gửi đi buổi cháu đêm hôm có nóng bà, nảy rồi mình bà có... cứ xây sở xây mà cứ uh, ờ, xây sở là ờ, nằm trong cái phạm vi của mình mình biết ờ, tại vì cái cái cái cuộc sống cái nguồn sinh hoạt hàng ngày của bà với cái nợ là bà biết thì uh, như bà trả mớ nào đó còn một mớ nào đó còn dư lại thì bà kiếm ai tin tưởng bà dạ, gửi dạ. để dạ. uh, xong mà lấy từ từ tại vì theo như sẽ có người uh, cái kênh con thường thường là có người bị theo nó ừ. nó theo nó để nó lấy tiền của mấy ông dạ. cụ bà cụ dữ lắm dạ. bởi vì con phải dặn cho kỹ dạ, dạ con không quen ai và cũng không có biết ai và con à. cũng không có chỉ ai luôn dạ. bởi vậy à, ai mà nói quen con thì nói chung là bà không biết dạ. ừ dạ. cũng quen phước chị em và dạ. con dặn trước dạ. dạ. con không quen ai hết trơn á dạ. con rồi đây là con chỉ biết hào à, thôi rồi biết con hào. con có cái gì cái con điện lại hào phải dạ, thăm có, có dịp chơi được rồi con nghe, ha dạ, có hỏi thăm chơi chơi với bà được rồi tại vì này mình có duyên với dạ. nhau dạ. con ha rồi à, cái số tiền nãy như con nói là 20 triệu 650 ngàn đồng thì à, ở trong đây á, là cũng có tiền của mạnh thường quân gửi dạ. con dạ. uh, mua bánh cho bà dạ, à, dạ. mua hai hộp ờ, bánh với lại mấy cái bánh bía ờ, thì hai hộp bánh là ừ. tám trăm ngàn bánh dạ, bía dạ. là hai trăm hai chục ngàn dạ. như là một triệu không trăm hai chục ngàn dạ. thì tính một triệu thôi là con trừ ra 1 triệu là còn 19 triệu 650 ngàn dạ. thì bữa hổm con có đòi gửi vào 3 triệu trước dạ, dạ. nhớ không dạ, 3 có, triệu có. 500 có. ngàn mua ốc là dạ, tiền của con thì dạ, con không tính dạ, vô dạ, cái đó là tiền của con dạ, 3 dạ. triệu mua ốc dạ. thì 19 triệu 650 ngàn dạ. con sẽ trừ thêm 3 triệu đó nữa dạ. là tiền tạm ứng trước dạ. là còn là 10 16 ờ, triệu 5 ô 650 ngàn dạ. là tổng cộng là 20 triệu 650 ờ, con trừ dạ. cho 4 triệu dạ. đúng không? Có, đúng, đúng, dạ. đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, có gì cái đâu con mà con gõ. cho bà còn dạ, hơn dạ. nữa phải không dạ. với lại không phải để gì? con báo cáo gõ dạ. báo cáo gõ cho mạnh thường quân như clip dạ. trước thì ờ, phước có ứng trước 3 triệu 3 triệu gửi. tuy nhiên là 500 thì phước mua ốc dạ. 3 triệu thì đưa trước cho bà tạm dạ. ứng à, bánh dạ, của cô cô chú ờ, anh chị mua dạ. mua ờ, nhờ con mua gửi dạ. gửi bà thì con trừ một triệu nữa dạ. là rồi bây giờ con gửi bà 16 triệu uh, 650 ngàn nhé dạ đây dạ, đếm xong bà rồi không, nha. Ờ, không biết ờ, gì đâu bà cảm ơn mấy mình ừ, dạ. quân cái này là nhiều lắm rồi đó cái này là chắc là dạ. khoảng uh, uh, ốc ký 10 ngàn 10 ký thì uh, được có 100 ngàn triệu dạ. thì 100 ký 10 ừ. triệu thì được tấn biết này là 10, đâu 10, uh, 10 như 15 triệu là được tấn gửi ồ này bắt là tấn ngữ luôn mà buồn hết cắt banh cái cái, cái guồn ta luôn ừ. nè một triệu hai triệu ba triệu bốn triệu ấy đi con lượn chân bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười sáu triệu sáu trăm dạ. năm mươi ngàn rồi ok bà cảm ơn tụi con nha cảm ơn mạnh thường quân giúp bà nghe bà không có gì đâu bà chỉ có mười ngón tay đưa lên cảm ơn mấy con dạ chúc sức khỏe bà luôn nha gán à. uh, phụ bà được chút ít để ờ, dạ. lo cho mấy bé còn có duyên có, có duyên có uh, thứ tiếp. hai là đi mua bảo hiểm cho cháu cho rồi hết dạ đó. nhưng mà tiền á thì uh, đi uh, chiều nay rảnh đi thanh trả hai trả nợ dạ. trả liền đi rồi xong dạ. rồi gửi liền đi tại vì dạ. rất là lẹ tại vì dạ. clip này là về là con đăng liền dạ. đăng liền thì nhiều khi á xui xui á cái lầu quan sao nó ghé lại nó nó hỏi thăm dạ. bà yeah. Dạ. ngồi thầm cái đầu yeah. nó dạ. dụ lấy tiền giống vậy chứ nó cho dầu cho này cho kia bây yeah. Dạ. vì bọn ác giờ mình không tin ai chứ yeah. lúc không có tiền thì không ai thấy ai ghé lúc có tiền cái đầu sẽ nhận nó là quen với phước thấy ờ, đăng ở trên mạng rồi ghé yeah. thăm nhưng mà thật sự ra con không có chỉ ai yeah. chứ sao đâu ai con. tin tưởng ở đây bà có gì vậy rồi chiều chiều chút rồi bà rảnh dạ. rồi bà đem gửi với hào ở đặng à. đó tin tưởng nó à. cái ờ. quán ở đây rồi nó ra xúc chăn nó cắt rồi có cần gì cái gia nói với nó hào ơi giờ bác lấy mua này mua nọ cho ờ, mấy cháu gì đó vậy đó ha đó. rồi ok không. bà cảm ơn các con dạ. nha rồi, cảm rồi. ơn đi con dạ. trinh mình cảm ơn chú đây ờ, khoanh tay đàng cảm hoàng chú mạnh thường quân giúp đỡ cho hoàn cảnh uh, tụi của, con uh, mấy bà cháu con nói đi con không biết nói cảm ơn mấy mạnh thường cô chú mạnh thường quân giúp đỡ bà cháu con mạnh thường quân giúp đỡ à, cháu con nói đi không biết nói không dạ nói đi là Trinh nói đi không biết à, nói còn vậy thấy không ừ, thôi vậy thôi được rồi thôi vậy à, ừ. Phước cũng à, thay mặt uh, con bé này nè lớn của... lên nếu mà có gì á ai cũng nhìn mấy con nhìn nó dễ lắm dạ. nó có một cùi kính để dành nhịn nhịn nhìn dạ. đó. à. à, thay một mặt cười duyên uh, lắm hoàn cảnh của gia đình uh, à. Dạ. bà Tư với bà bé ở đây uh, cảm ơn uh, chân thành đến uh, tất cả quý cô chú anh chị mạnh thường quân những người đã uh, à, giúp đỡ cho dạ. hoàn dạ. cảnh của bà dạ. à, và những à, bạn cũng à, đã chia sẻ à, nhưng mình không giúp tiền bạc thì mình có thể chia sẻ hoàn cảnh của bà thì mình cũng đã chia sẻ thì Phước xin cảm ơn luôn rồi vậy hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha khi nào có dịp đi ngang qua Phước sẽ ghé thăm bà tiếp còn chẳng hạn như cô chú anh chị muốn giúp đỡ hoàn cảnh của bà nữa thì Phước vẫn tiếp tục nhận nha nhận mình để dành để nữa nếu các nhà được mình cấp <laughs> rồi bye bye và hẹn gặp lại ba con đang trên bay mình ở bay